chào toàn thể anh em đang chơi sóc đĩa đã chót thua tha nay sóc đĩa bịp của mình làm cái video về cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất đẳng cấp nhất và tinh vi nhất chuẩn xác nhất để giúp cho anh em vào bào em à, cắm cố nhà cửa thì gỡ gạt lại được để cho anh em có cái tết ấm cúng hơn anh em nhé cái đồ bịp mới này thì khi đi chơi anh em không cần như ngày xưa là em phải luồn bắt đĩa vào con vị vào nữa đồ bịp này anh em chỉ cần đi tay không cầm duy cho mình duy nhất cái máy này là anh em chơi được bát đĩa quân vị thì của người ta hết anh em nhé mình nói lại này bát đĩa quân vị xanh chín của người ta hết anh em cần cầm cho mình duy nhất bộ quân vị này và là anh em chơi được mình xin nói lộn một tí cầm duy nhất cho mình cái máy dung đa năng phân biệt màu quân vị này vào là anh em chơi được anh em không phải lùa bát đĩa quân vị như ngày xưa nữa ừ. anh em ở gần cơ sở thì qua trực tiếp cơ sở test hàng đúng hàng như trên video thì anh em mua hàng nhé anh em mang cả bát đĩa quân vị của mình đến để anh em test hàng anh em ở xa thì cơ sở mình gửi hàng về ship hàng toàn quốc mình có bảo hành 3 tháng hết mọi sản phẩm anh em ạ đấy để mua tránh phải mua phải hàng giả hàng biệt anh mua những cơ sở rõ ràng làm ăn uy tín anh em cứ đến trực tiếp cơ sở anh em test đúng hàng trên video thì anh em lấy hàng còn bây giờ mình sẽ không nói dài dòng mình sẽ đi test trực tiếp cái đồ này để cho anh em xem cái độ hiệu quả và độ tinh vi của nó như thế nào anh em nhé anh em nào chưa à, lấy hàng về xem kỹ clip này là anh em có thể sử dụng được luôn bây giờ mình sẽ đi test là đầu tiên đây là cái máy ờ, dung đa năng phân màu con vị này anh em này nó phân biệt được màu con vị anh em nhé nó phân biệt được bốn cái màu này một là ba trắng hai là à một là bốn trắng hai là bốn đen đây khi nó nhận được dạng bốn màu này rồi thì nó về lẻ hay chẵn hay về sấp đôi là nó sẽ anh em nó sẽ đọc hết cho anh em về cái máy này để anh em đánh anh em nhé bây giờ để làm là nó ờ, phân biệt màu thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng này khi mua hàng về đầu tiên là anh em phải giữ cho mình cái máy này nút ngoài cùng một lúc này đấy khi đó anh em giữ một lúc nó sẽ có ba đèn này anh em nhé ba đèn này anh em bấm một lúc đèn trong vùng đấy là sáng bốn đèn này, này anh em ạ và cái bước tiếp theo là nhận màu con vị này anh em phải để cho mình bốn cái vị này lên bốn cái vị lấy lên anh em yêu cầu là anh em phải để bốn trắng hoặc bốn đen anh em nhé bởi vì sao khi để bốn trắng hoặc bốn đen nó sẽ nhận được mặt bốn trắng hoặc bốn đen anh là khi nó về ba trắng ba đen hay là vi hai ngửa hay úp là biết là sấp đôi nó sẽ báo cho anh em anh em úp cái mặt này lên đấy yêu cầu phải úp bốn trắng hoặc bốn đen không được úp ba trắng hoặc một hoặc là hai trắng hai đen nó sẽ bị lộn màu anh em ạ và khi úp lên vì vì sao bởi khi anh em dùng quân đóm hay quân gì anh em phải úp bốn cái mặt này lên anh em để khoảng 5 đến 10 giây cho mình đấy để khoảng 5 đến 10 giây là nó sẽ nhận được màu con vị anh em nhé sau đó anh em bấm nút giữa này đấy khi anh em bấm xong mà cái nút ngoài cùng này này nó nháy này này thì là sẽ đã nhận được vị anh em nhé còn nếu nó không nháy là nó không nhận được vị anh em ạ khi nháy xong thì bây giờ mình sẽ đi vào sóc trực tiếp cho anh em xem luôn đấy. bát đĩa quân vị ở đây thì là xanh chín hết cự ly của từ cái máy phân âm này đến bộ bát đĩa này là hai mét quay đầu anh em để xa hơn là nó không đánh được anh em đây mình quay clip mình để cái bát này cho sóc to để anh em cùng nghe và cảm nhận đấy nguyên lý của nó thì là lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung anh em nhá lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung anh em nắm rõ nguyên lý này để khi vào xong vào sới chơi máy nó báo dung như nào để anh em còn biết để anh em đánh bây giờ mình đi test bát đĩa quân vị luôn để cho anh em xem này bát đĩa quân vị là hoàn toàn sinh chín này còn xong chọn luôn anh em ạ đây đầu tiên mình xoay đĩa này đĩa xanh chín hết không có tan tích gì anh em nhé quân vị luôn này anh em này quân vị này soi trực tiếp cho anh em này đây mình làm clip mình phải test đồ cho anh em biết là đồ xanh chín mình không giản dựng gì còn khi mua hàng anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng alo qua số điện thoại ở dưới màn hình đến trực tiếp cửa hàng anh em test hàng anh em nhé bát đĩa này bát đĩa thì không có đồ hết anh em ạ bát đĩa hoàn toàn bát đĩa xanh chín anh em ạ tiếp theo mình sẽ đi thử về cục nam châm nếu như ngày xưa quân vị là nam châm hút là anh em không chơi được anh em nhé đây quân vị này nam châm này không hề hút anh em nhé đây bát đĩa quân vị xanh chín hết test thử qua làm châm và xoan luôn cho anh em trực tiếp để anh biết là quân vị bát đĩa không có gì cả bây giờ mình sẽ đi vào sóc trực tiếp cho anh em này đây để này tư tưởng mình sóc sóc thử cho anh em vài tiếng bạc xem độ chuẩn xác như nào anh em nhé máy nó chưa báo thì là chắc máy em chưa báo nó chưa nhận được con gì là anh em bỏ một hai tiếng đầu đi anh em sóc tiếp này máy đang nháy rung rồi rung một cái không biết anh em nghe rõ rung một cái tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa lẻ anh em có bao nhiêu đánh tất bát lẻ này mở bát này ba đen này anh em chuẩn xác một tiếng đầu này. sóc tiểu vài tiếng bạc nữa cho anh em này. dung hai cái rất là rõ mình nghe rất là rõ mình khẳng định với em trong bát trong đĩa là sắp đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt sắp đôi này chuẩn xác 100 trăm này thử cho anh em vài tiếng bạc nữa này vẫn dung hai cái vẫn khẳng định cho anh em trong bát trong đĩa là sắp đôi anh em ạ có bao nhiêu đánh tất sắp đôi này chuẩn xác 100 trăm này thử tiếp vài một hai tiếng bạc nữa này zoom một cái trong bát trong đĩa nhảy sang cầu lẻ anh em còn bao nhiêu đánh cướp này đánh cả loại lẻ này chuẩn xác ba đen này nhằm kỳ liệt anh em một tiếng bạc nữa nhá đèn không báo không hề dung tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa là tứ tử anh em có bao nhiêu đánh tất là tứ tử này chẵn tứ tử này bốn trắng này đây là cái đồ tivi đẳng cấp nhất anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0987 03 thứ hai để được tư vấn về cái đồ chơi này để anh em vào bờ anh em ạ cảm ơn anh em đã xem clip này xin chào tạm biệt anh em